Lô lô lô, ok Nam ơi, sau khi thắng trận công trận chiến ngày hôm nay thì à, đại lý nè <laughs> được à, văn phật được đại lý thôi, còn lại là không được gì hết, được à, một con ngựa này, một hộp rương vũ khí chống phái này, hai hộp bảo rương nhu tình hiệp cốt, 10 cái hộp và thành chủ, 10 cái hộp âm trạng, với lại một loại bao thủy tinh, hai loại bao ơi một loại bao tinh hồng. Rồi xong. Còn 16 được hai rương vũ khí. Với lại một con ngựa bệnh viễn. Rồi, khui cho anh em này khui ba rương này. Một một rương này là Ủa rương công thành là nhưng là được uh, à, 11 ngày luôn mà dạ. Dài dữ ta Rương công thành đến uh, ngày uh, Ngày mới đây như ơi Ngày dạ, sáu dạ, tháng À à 7 ngày ở đây tất cả 7 ngày Khui Một cái chì Trời má ra chì chán dữ chà Khui Một cái kiếm Lại kiếm nữa Nghe mày kiếm hay gì đây Đủ xanh má hai cái chì nào ơi Chết mẹ hai cái chì đây À còn một cái kiếm uh, nghe mày kiếm tùng ơi ngon đừng cái kiếm này mày <laughs> hai cái chì đồ cái chì này à, bán là người đây có có, có, có, có cái đau rồi cho cô luôn đau không không có đau này hai cái chì có hai cái chì đó mua về bỏ vô cho xe bỏ lưng cho sang đây đây anh em đâu giá được khả lấy cái vật phẩm ngày hôm nay để mình được kiếm cái về hoán ra cái đao mà dùng ờ mua kiếm vẫn đau là dùng ok được khả lóc ạc khả lấy đồ công thành uh, xong rồi đây hai là chị buộc phải được chứ <laughs> ừ, thằng xui bỏ ra cái vũ khí thời gian chậm không rồi vô này đấu giá nè ơi đấu giá cái này công thành nha à, đầu tiên là lỗ ba công thành hai chục bao hôm trước là hai chục bao là sao nè má hai cái chì đó mà ra thành một cái đau một cái bổng. ơi ừ nó sao anh ơi bắn sốt không bắn ngồi á. ok không cho nó lái đại hội anh hùng đúng không rồi đúng rồi đúng rồi đó mà nếu ví dụ bán ra ngoài được 10 kim bán của anh không bán không bán không bán đâu không bán ok rồi chốt để cho cứ đỡ đây anh em nào mà có thiên bang muốn muốn trải nghiệm chơi thì em đưa còn không thì em bán sốt vậy đó ok ừ đúng rồi ok mấy con nó có đại hội anh hùng nữa khổ nè <laughs> ai công thành lừa bao anh em ơi hai chục bao một ngàn xu lên ờ, hai trăm xu lộn lên hai trăm xu anh em ơi hai chục bao đầu tiên khải chốt cái danh sách còn chiếc nữa Ủa cái này là dạ, ăn được gì khải à, ăn được 2 kinh nghiệm. kinh nghiệm 2 triệu cho đến 4 triệu răm râm hai chục bao triệu, không có 4 triệu. À, không 4 triệu à ok thu công hình chiến này chục b là 40 triệu rồi. 2 triệu với 50 vạn 50 thì trả ban rồi nên không tính à, ờ, 40 lỡ bao công thành. đó đi em ơi khải khải chốt đồ á công thần 40 triệu mình ăn tâm su à, 40 lỡ bao công thành là hai hai ngàn vạn rồi nè rồi tiếp tục đấu đi năm ơi đấu con bèo không một cây đấu đấu đấu con kênh kia này chứ thằng tái chứ cây vũ khí nga mi ờ, hai chì thiên bang một ngựa chiếu dạ vĩnh viễn um, còn gì nữa tiếp tục anh em ơi phòng tán này một ngàn sâu một ngàn sâu nhân tù anh em ơi một ngàn lần một cái này lấy kinh nghiệm anh em một ngàn sâu lần một không có trống à, quá đen anh mà số nhỏ <laughs> một ngàn sâu là một trăm hai mươi bao anh em ơi rồi được cái 10 à, hộp công trạng công hình chiến nữa đây công trạng sơ sơ sơ trăm triệu còn gì nữa Tiếp tục anh em ơi, tiếp tục anh em ơi 1.000 xu lần 200 tùng Mấy cái này là À, hai bảo rương nhu tình hiệp cốt Nhu tình Hiệp cốt Rồi, chốt anh Tùng anh Tùng ơi Rồi, tiếp theo, ba tiếp theo này mời ơi 20 ba tiếp theo, cuối cùng 1.000 xu cho anh Tùng này Cộng 1.000 xu Túi, 20 túi đầu tiên hai cái hộp này để cho bốn bốn túi rồi các bạn túi bí tịch mật tịch hai túi bí tịch mật tịch hai túi bí tịch mật tịch tùy chọn hai túi này một k hai nó cái này để cho ban rồi ok một ngựa kháng cả để làm làm phát hai mươi bao mà tùng một Trời. ngựa 45 triệu ngày. điểm anh nói với em ăn cái này nó đắt lắm đấy mà đắt lắm á đúng rồi anh bằng nhín rành luôn anh chạy ăn anh tùng ra có 40 triệu điểm tổng thu anh tính tùng ra bằng có ba quả huy hoàng anh tùng anh thu uh, thu cái này đơn ốc ốc cấp đó ốc top đó mới thu chứ còn không ai thu đâu bốn bốn mươi triệu một cái hai lòng một em ơi chị thấy chị thấy buông lòng chứ anh ơi một cái hai lần hai anh nô nó nhỏ anh nô em không nghe gì luôn ý là thích thích cái ốc thích cái ốc ờ, buồn chúng tàu lồng nó con cái gì ok ok ok cái đồ đó đi trước mắt đó ai vô anh khi nào vô tính sau này khi nào siêu âm kích rồi anh tùng giao dịch anh tùng ơi hai nghìn hai hai nghìn hai ok quay hai ngàn rồi tiếp tục này à, cây vũ khí ngâm mi hai kim lên 200 xu vũ khí ngâm mi anh em ơi hai kim lên 2 ngàn xu vũ khí ngâm mi hai kim cái này có thể ừ. vừa đánh kiếm rồi vừa đánh trưởng hợp lý hai kim lần một kiếm đánh kiếm cái bóng phụt phụt phụt phụt chơi mà hai Kiên lần một, hai kim lần một hai kim lần hai được ở 7 ngày nè, không biết đủ thời gian tăng trưởng môn không chống anh tung đồng ba đây, tiếp tục này hai kia rồi tiếp tục là một con ngựa vĩnh viễn nè chiếu dạo vĩnh viễn hai kim sao không nói chuyện hai trăm xu em em em phải chat lên em mới thấy chiếu già dạ vĩnh viễn năm mày hai kim lên hai trăm xu chiếu dạo vĩnh viễn năm mày hai kia nha quý phát vĩnh viễn nha nam con này vĩnh viễn nam ơi hai kim hai đấu đi nam con này từng vừa rồi đấu ờ, bốn kim tám đó nam ít đâu nam bốn kim tám á hai kim hai nam ơi hai kim tư hai kim năm <coughs> hai kim năm ba kim khánh đăng <coughs> ba kim hai ba kim hai lòng một cho khánh đanh ba kim năm cho khánh đanh ba kim năm khánh đanh và kim năm ba kim năm lần hai năm ơi có vẻ nhìn em muốn à, ngừng ở giá ba kim năm rồi con này là vinh viễn nha mọi người con này vinh viễn nha vinh viễn nha nam rồi tuần 3 Chúc anh Khánh Đăng này Rồi tiếp tục anh em ơi Anh Khánh Đăng uh, tư nhân đông giao dịch mà em à, Hàng sử dụng 15 ngày 500 xu Lên 100 xu Hàng sử dụng 15 ngày kháng cả năm nha anh em ơi ờ, Như mình lên em ơi Kháng tất cả năm 7 ngày à, anh Thái ơi Bằng mấy ngày Ờ, 6 đi em 7 ngày 7 ngày anh em 6 đi em 7 ngày nha Tưởng em Vinh 7 ngày anh em ơi 500 xu cho bác phát ừ 500 xu quý phát một người anh Nguyễn ba nghìn năm à, Tương Dương Đông anh ơi Tương, Tương Dương Đông 600 Trần Kim một kim kìa một kim thôi kìa một kim cho anh Tùng <laughs> đây này, một kim mốt một kim hai ơi mình tranh chung bãi anh tùng ơi <laughs> một kim ba <laughs> một kim anh 1. lấy đi anh đi đánh à, anh anh con nam y đi đánh tân trưởng môn cái đúng rồi giờ anh lấy đi kim bốn long một tại em hết cửa đi rồi hôm nay ờ, em vừa đấu con thiếu dạ mà thiếu dạ khánh đăng đâu thiếu giả khánh đăng à thế à ừ. anh đang đấu được cái gì anh lấy đi anh lấy đi đấu rồi nam y con trước anh à, nam anh lấy rồi <clears throat> lấy cho con mi xe á à, lấy cưới cho đẹp vậy lấy lấy lấy đi anh đỡ lại anh đưa em buông tiêu em cỡ tạm cũng được ờ, ờ, ờ. một kim tư lần hai ngựa này năm tháng tất cả anh chuẩn bị về đi đánh tân thủ môn một ca tân tuần này đấy okay. Để lấy đi anh lấy đi anh rồi cho anh tùng này không ai giành tiếp tục này à, tiếp tục là giành sao được chứ anh à, à, công trạng công trạng công chiến này mà ít hai Bằng 500 xu lên 100 xu Có 10 túi nha Nam Có 10 túi nha X2 500 xu Sớm xu cho anh Tùng Sớm xu anh Tùng ơi Lên 100 xu nha Nam ơi hai túi nha mọi người Trung bình một túi 300 xu Túi này cánh vào được 300 triệu kinh nghiệm nha Nam Sớm xu lần 1 Xám xô lần 1 Xám xô lần 2 Rồi hai bao đầu tiên là xám xô Xám xô Rồi không ai lên này Chốt anh Tùng hai bao này Tiếp theo anh em ơi hai bao tiếp theo Đâu 100 xu Xám xu Ủa, còn phải 4 phút Hai ba sale sớm xôi em ơi Giá thị trường nó cũng bán ba rưỡi bốn trăm đó Ở bang thì 300 anh em mua được thì mua Còn có thể mua được ngồi Cái này ở ngồi nó cũng nhiều Sớm xôi lần một hai túi <clears throat> Anh em nào không mua được ra luôn trung tâm Dương Dương đến 300 vạn này Ừ nó ngồi vẫn đầy mà anh em nào không ăn cố ra mà kích 300 triệu nó phải ít đâu mà lại rất là rẻ thằng nó ngồi nó bán đây này quả 300 triệu quả huy hoàng cái này nó bán 300 vạn một một cái xếp trên sâu lần hai rất nhiều này xong sâu lần ba rồi khải hai túi nha năm khải bận ra bận rồi khải hai túi là là là một túi ba năm sâu không một túi ba năm xu ừ. đúng rồi giá thị trường luôn mà đúng rồi ừ. ừ. rồi tiếp theo à, túi tiếp theo năm ơi còn lại 6 à, túi cuối cùng bốn túi đã ra đi rồi sớm xô anh 18 sớm xô lần một anh em nào đó thì tương nhân đông chuẩn bị giao dịch nha anh em mình đón hai túi thôi mình hai ạc à, đón hai túi chưa nhiều không mua gì cả như nào thì vẫn như vậy thôi sớm xô lần một cho anh 18 rồi hơi chốt anh 18 này nhanh này tiếp tục túi tiếp theo em ơi anh 18 sớm xô này tiếp theo em ơi ai lên sớm xô đấy luôn rồi còn bốn túi Sớm show cho Tony Tell Rồi Phi Trần rồi Hai anh em gì lát nữa đủ Tôi nhân đông anh em ơi ừ. Cái này anh em mua ngồi được á Nên là Khải đấu cho nó lẹ Nó đúng giá này nè Không mất lắm đâu Rồi tất cả cho Tương Như đông dịch nè Rồi okay. Hai bảo rương nhu tình hiệp cốt Cái này là anh uh, ba hậu anh hay lấy Mà tầm này anh ao ban là không biết ai lấy đây 500 xu Lên 100 xu anh em ơi Hai rương hiệp cốt nhu tình anh em ơi Tương Nhân Đông Cái dịch con Gammy nè anh em Sao lại 400 xu luôn Khải cao không? Không không không, Khải không xu đâu Ở à, đây đây này Giao dịch này Cao, không xu con đi đổi rồi Ở à, đây, đây đi đổi lên này Cái chàng đi đổi giùm được không? Được. Anh Tân tiêu giao dịch anh ơi Sớm xu đại hình rồi, chốt anh luôn anh ơi lấy là có ba số tiền, số tiền cần thanh toán này, tiền sao kê này, số tiền còn phải chi Rồi, hai hộp sớm xu này ừ, Sao kê rồi cái này quan trọng nhất anh em ơi hai túi bí tịch mật tịch tùy chọn Đó cái cuốn này tuần trước là một cuốn đăng kim đó anh em Rồi Giao dịch khả này Tiếp tục à, anh em ơi Túi bí tịch mật tịch tùy chọn nha hai kim năm lên 500 xu Không ai đó thì anh Tùng bộ lầm luôn hai Có một cuốn đầu tiên bốn kim đại sơ hơn À cái gì nhầm 5 kim cho anh Tùng một cuốn anh cái này một cuốn thôi mà nó giống một long tờ tại kinh đó, cái này này hiếm mà 600 này em thằng để em slot mình bình kinh nha em, em ra một cuốn mà khi nào em ra hai cuốn hả em đợi ít một mà anh tùng đấu cho vàng có lương năm kim ok anh ơi rồi đồng một cái này còn một bao nữa nha em ơi cái này xem còn một bao cuối cùng nha giao dịch hai rồi, ok, anh em đang xem cho Khả Long hồi chơi em ơi. Ngày hôm nay thì à, cũng làm video đấu giá anh em xem thu hoạch cái trận công thành chiến em ơi. Túi tiếp theo anh Tùng 4 kim. Anh Đại Huynh giao dịch hai túi kia sớm sâu anh ơi. Túi tiếp theo 4 kim lần một Anh Tùng. bốn kim lần hai cho anh Tùng anh em ơi. Một cuốn năm kim này. Một cuốn bốn kim này. Ai lên được không anh em ơi? 4 kim lần 2 anh em ơi 10 giây nữa chốt <clears throat> Rồi giao dịch anh đây Giao, giao dịch anh luôn Rồi chốt anh Tùng anh Tùng ơi À, anh Tùng Quay à. như, như, như thế là 9 kim tiền bí tịch này ờ, 2 kim 2 tiền lễ bao này một kim tư con ngựa 602 cái ừ. công trạng Đúng ok chưa? chính xác 13 kim 2 Rồi giao dịch à, anh nô anh dư một bao lỗ bao cái, cái set tinh thần này bước cho anh nô anh tẩy gì nè rồi anh nô với lại á thần lúc nãy tiền giao ra cùng dư lại bao nhiêu gom lại cho em cái này anh nô 2k á thần 2k này cùng dương ra gom lại cái thiếu đồ tư nhân đông tư nhân đông thiếu đồ tính sâu tư nhân đông em thiếu đồ tính sâu em cứ trận nào cũng vậy thôi cần thiết những cái gì chi ra dư đủ thiếu, em đưa thêm ờ, tiền ơi khải ơi đưa chung lại 500 xu chiều đưa cho xe nào đấy rồi ok ok anh ơi tư nhân đông luôn chung ơi tư nhân đông luôn dịp đoạn nào đây thương nhân đông đợi một xíu anh Tùng là giao dịch cho em bên này hai cái vàng lại luôn nè rồi à thằng có đi dược ải không có chứ cứ, cứ đồng ý cái này đây anh đồng ý cái này đi để để để rút tiền luôn hai cho ờ, bạn ạ ok giao dịch khải giao dịch khải rồi đầm tí con nào đấy nhau bây giờ ừ kiếm nữa là 15k2 Khải ơi 15k à thiếu kiếm thiếu kiếm 15k2 ok anh này cái này có anh em ok anh ơi ai còn gì không lạnh đâu cho cho hai cái em rồi rồi không không cứ em em lui lại chẳng nào cần em em đô vung này chứ rồi anh anh anh anh nô này hết hai cái dạng luôn anh nô em mua hết hai cái dạng luôn không anh hai, hai cái dạng lúc này hỗ, hỗ trợ anh đó okay. Cái hai cây vàng lúc nãy ban hỗ trợ cho anh á, anh đã mua hết chưa hay là thiếu đủ vậy không? Biết đường để giao lời để mình tính tiền á. Nó bạn em khóa lúc 5 10 nó sẽ hết rồi. Rồi ok. Khải ơi. Đây này Hai các bạn trừ vào tiền báo danh công thành luôn. Rồi ok, hai cái vàng trừ vào công thành luôn. Chọn con cái con cái okay. hả hả hả. Con sống rồi, con cái hả. Ok anh ơi, đúng nè. Rồi, rồi nè, anh uh, còn gì vấn đề gì dịch anh anh uh, quý phát cái dịch em su nè. Rồi. Anh em là còn cái một cái trên lạnh anh em ơi. Rồi ok ok anh đại hơn em em thấy rồi ok anh ơi. Rồi, cái đồ đó. Rồi ok. Rồi, xong. Ok anh ơi, ok anh ơi. Tuần ờ, sau uh, sau này sau. Uh, ban uh, nói chung là cầm xuyên này hôm nay một thành thôi anh em ơi. Rồi, đấu giá xong nha anh em ơi. Đó, sau khi chọn con thành xong đấu giá xong má thừa hai cái chì trắng đời. Giao dịch là cái cửa này. hai ừ, chị luôn, hai chị luôn. Hai chị. Mở ờ. đen người ta. Bây giờ đâu một cái ra một cái bỏng của mình. Ừ, nó trắng đợt ừ, người chị. anh em. Nó lương mạnh à, tí rồi. thêm mà đường mạnh thêm tí mất ra hai chị chán đời thực sự luôn ừ sao anh ơi anh nói thằng giao dịch gì bánh quanh lộ ok giao dịch là bánh lộ em ừ. cứ uh, gom lại thiếu đủ sao em chuẩn bị lúc nào dư dạ anh em chiến biết sao không gom lại thì em đâu biết là bên đó còn nhiều nữa em đâu biết đừng mua cứ em cứ gom lại hoàn toàn em em thống cơ rồi anh em vô quay tay uống bộ bon à bộ bon xong đó nó chuyển lại rồi ông ơi rồi ok cứ giải mà làm nè rồi ok anh em ơi và sau khi đấu giá xong rồi khải xem thử tổng tổng tổng thử là nguồn thu là nhiêu nè lỗ bao công trạng là hai nghìn hai xu nè rồi tầm này thì khải không có sói gì nhiều anh em ơi khải chỉ ở sâu làm hậu cần rồi quân ra vào quản lý quân ra vào với lại uh, quỹ ban quỹ phát lương này nọ cho anh em đó rồi uh, phát lương thôi sói cho tầm này khá không sói tại vì hiện tại một phần khá cũng đang đâu á nên là không có nói được nhiều nữa uh, trăm nhân sáu 600 ba mươi ba ngàn kim ba ngàn xu này hiệp cốt sáu trăm xu này hôm nay thu được là 21.700 xu 21.700 xu cộng với 2.000 vạn <clears throat> rồi được hạ tính được hôm nay là quỷ có thành chiến sẽ có đừng không của này được hãy trừ ra xong ok rồi ok rồi anh em ơi hôm nay thì uh, nhiều anh em hỏi là chắc chắn lên trận công thành như thế nào Trận công thành vừa rồi thực sự anh em là Ở trong những phút đầu tiên thì Khải uh, sẽ tóm tắt nội dung của trận công thành ngày hôm nay một lần nữa Để kết thúc video luôn Thì ở trong giây phút đầu tiên thì ban Phật uh, tập trung được khoảng tầm 45 cho đến 48 ạ à. uh, Tập trung về đánh Lâm An mạnh Tại vì lúc đó là Lâm An là thành của Ba Miền Và trong ở khu vực Lâm An thì Ba Miền đứng 3 giờ AC đứng 12 giờ Nga Ban Phật thì đứng 6 giờ Và đã xây chuyển thành công đánh nát ba miền và tiếp tục đó là cũng có thể là đánh ờ, bay một phần hai của văn hệ đội hình ACE tại vì lúc đó ACE họ thủ biện kinh một nửa nè họ về họ về Long An một nửa nên là đã chiếm phá vỡ được Long An ở giây phút đầu tiên khoảng 2 phút đầu sau khi phá vỡ được Long An thì ờ, ban Phật chia ra thành hai nhóm rồi đi ăn tất cả các thành nhỏ một dòng sau khi ăn tất cả thành nhỏ xong thì đánh nhiều biện kinh đánh đánh mạnh nhiều biện kinh đến phút 25 ờ, cảm giác không ổn rồi mà xong rồi lại tiếp tục đi chia thành nhỏ một lần nữa xong rồi phút uh, hai hai tám hai chín gì đó quay lại đánh, đánh một tuần cuối nữa mà quyết định không không phá vỡ được Biên Kinh em mà nhìn sơ qua ở Biên Kinh thì có ba miền họ thủ này nọ cho AC e thì sự không vào nổi đâu mà ở đâu đó vẫn có một số thành viên của băng cướp nữa thực sự là vào cái biển kinh không thể vào nổi được long chậu luôn nè mà cũng có một hai tuần là vào được long chậu kích được khoảng 70% máu của long chậu rồi còn 30% nữa thôi rất tiếc là nếu mà thời gian có thêm khoảng tầm 30 giây nữa thì có thể cắt được cái biển kinh rồi thì không cắt được và phút 35 biển kinh bất tử như này và sau khi mình kinh bất tử bất tử thì băng phật thì tầm này thì ừ, di chuyển tất cả các thành đi phá với thành nhỏ cũng như thành lớn này và phút cuối thì ờ, ở giai đoạn phút ờ, chín uh, 945 thì đang định muốn đánh vào Lâm An nhưng mà Lâm An thì có hoàn toàn 100 trăm băng hội AC chủ ở Lâm An và không biết như thế nào và phút 55 thì Lâm An sẽ thuộc đã thuộc về dành cho băng cướp đã bắt tử được Lâm An và phút cuối thì thực sự là còn năm thành nhỏ thì băng Phật chia nhỏ đội hình ra và đi anh các thành nhỏ và phút cuối anh giữ là lý thôi mà xem tí nữa đại lý banh rồi tại vì AC ở lâm an chàng về đại lý nè xem chút nữa là có thể ra đường rồi rất đang rất là đáng tiếc nhưng mà cũng có cái mây này mà ok đó đơn giản sẽ được về trận công thành ngày hôm nay thôi nè đó rồi nếu mà anh em cảm thấy hay đừng quên đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ chơi nè em rồi từng sau sẽ cố gắng hơn vậy nè